đồ gì em đó dạ, đồ gì em là mua đồ sạch côi là sạch không có bảo dương à đưa như về bên văn phòng của nó à nhưng mà lại ghi trên anh Nam ở trên này em em không hiểu lắm nhưng mà nó bảo là nhất quyết là phải bảo anh Dương về chắc là trả cho bọn trả cho bọn à, thể đâu nhỉ Không, chứ em quay em đứng ở góc nào mà nó lét đấy nhỉ? Đứng góc này à. Sao là hôm nay tối thế? đầu đồn lắp nào cái này phải lắp mới hoàn toàn chứ cái lò này lắp mới không toàn không lò tư nhân họ đang làm á vâng cái đầu đồn này lắp mới hoàn toàn tức là ý bác là nhận cái điều bây giờ cái cái tư mà họ đang chạy bình thường họ muốn lắp robot đúng không đúng rồi thì làm nào để robot lắp cái này à cái đấy thì phải nên qua phối thép cho họ mình phải hỏi xem là kích thước bọc như nào sau lúc đấy mình mới lên phòng bán để xem mình toán được kích thước bọc của họ ấy xem là vòng có kích thước bao nhiêu sẽ bao nhiêu viên kiểu gì như thế nào chứ không là là, là lên dùng mà robot 500 hay là robot 800 để tối em gửi cho bác một một số những cái tài liệu để để lấy thông tin của bác nhớ Zalo em gửi vâng rồi ờ, từ cũ là có cải tạo này Đấy.